Ở phần kiến thức, cô có nội dung như sau. Phần A, các con cùng quan sát bảng. Cô có một bảng đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài của cô gồm có mét, decimet, cm và mm. Trong bảng đơn vị đo độ dài, người ta sẽ có 1 decimet, 1 cm và 1 mm. Bây giờ, các đơn vị ấy sẽ đem so sánh với đơn vị mét. Đầu tiên, ta có một decimet. Đem so sánh với mét thì nó sẽ thế nào? Một decimet chính là bằng 1 phần 10 mét. 1 phần 10 này là phân số thập phân. Vì sao cô lại nói là phân số thập phân? Phân số thập phân có mẫu số là 10, 100, 1000 thì người ta gọi đấy là phân số thập phân. Một decimet bằng 1 phần 10 của mét. Phân số thập phân này người ta sẽ chuyển được thành số thập phân và chuyển nó như thế nào? Các con cùng nhìn. 1 phần 10 mét còn được viết là 0,1 mét. 0,1 này chính là số thập phân. Cô giới thiệu để các con hiểu số thập phân là ta chuyển đổi từ phân số thập phân sang số thập phân. Phân số thập phân thì nhất định mẫu số phải là 10, 100, 1000, một chục nghìn thì phân số đó ta mới đổi được thành số thập phân. Số thập phân thì có hai phần. Thứ nhất là phần nguyên và đây là phần thập phân. Phần nguyên đứng trước dấu phẩy các con có nhìn thấy số thập phân không? Số thập phân của chúng ta có dấu phẩy ngăn giữa hai phần không này nó là phần nguyên còn một này nó là phần thập phân